Hello, xin chào anh chị em nha Clip này mình sẽ chia sẻ cho anh chị em một cái cách để mà khắc phục cái lỗi này nha à, Cái lỗi là hiển thị thumbnail không giống như cái ý mình muốn nha Thì tự thường ở đây là mình tạo một cái blog Xong rồi mình chia sẻ cái à, blog của mình lên à, Facebook nha à, Đây nè đó nó nó hiển thị một cái thumbnail của cái người thiết kế cũ á cho nên là mình à, phải sửa nó này mình dán cái link để mình chia sẻ lên Facebook á, thì nó hiện lên cái thumbnail ờ, Phan Hùng nè thì uh, bây giờ mình muốn đổi nó thành một cái hình ảnh thumbnail khác thì uh, đây mình nếu mà mình chia sẻ lên trên Zalo uh, cũng vậy luôn nha đó mình uh, mình dán cái link lên trên Zalo uh, hay là chỗ nào đó thì nó cứ hiển thị cái thumbnail không giống như cái ý mình muốn thì bây giờ mình muốn uh, sửa cái ờ, thumbnail này thì mình làm sao vì do là cái ờ, do là cái template này thiết kế rất là đặc biệt mình không có vô mình, ờ, mình vô cái phần bố cục đó bịch toàn bộ là bị uh, code thay thế lại hết rồi nó không có dễ sửa giống như cái lock bình thường mà mình phải sửa trong cái phần html phần code của trang đó mình phải vô trong đây nha rồi bây giờ là mình sẽ vô trong cái phần HTML chỉnh sửa HTML để mình tìm nó à, nhưng mà bây giờ nó nằm ở trong đây rồi quá trời nhiều code luôn làm sao mình biết nó nằm ở cái đoạn nào đó ờ, thì cái cách là mình sẽ đi uh, tìm một cái uh, một cái trình gỡ lỗi thì uh, đây là cái link mà để vô cái uh, ứng dụng gỡ lỗi đó nè đấy mình copy cái link này mình mở lên tab mới cái link này một tí nữa mình sẽ để ở dưới phần mô tả video này cho anh em ờ, copy dễ nha đó mình chỉ cần vô cái link này rồi mình nhập cái trang web cái địa chỉ trang web của mình vô đây ha rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái trang web và trang lóc của mình này. mình ờ, bỏ bài viết cái đằng sau mình vô cái phần trang cũ của mình cũng được nha Đấy, mình copy cái link lóc của mình rồi tầm trang C copy đi mình dán vô cái chỗ trình gỡ lỗi này mình dán vô đây rồi mình bấm vô cái chữ gỡ lỗi thì à, cái cái phần này nó sẽ nó sẽ chạy ra rồi mình sẽ kiểm tra những cái à, cái thành phần này ha à, các bạn kéo xuống phía bên dưới đây thì các bạn xem à, video và các bạn làm theo đến phần này thì các bạn đọc từ từ để tìm hiểu những cái thông tin nha còn ở video này mình sẽ đi vào cái phần chính luôn à, đây là cái uh, link mà cái link mà của cái hình này nó hiển thị nè đó trang web này nó liệt kê ra cái link này thì mình copy cái đường link này mình à, dán vô một cái tab mới để mình coi thử xem nó hiển thị đúng hay không nha rồi ok đây thì mình dán vô cái ờ, cái cái tab mới thì nó ra đúng là cái hình này thì bây giờ mình không muốn cái hình này nó xuất hiện khi mà mình chia sẻ lên ờ, Facebook nữa thì mình sẽ copy đúng cái link hình này đó mình copy cái đúng cái liên hình này mình vô cái uh, cái trình uh, à, HTML này mình sẽ bấm Ctrl F rồi mình dán cái link đó vô rồi Enter thì nó sẽ search ra đúng ngay chỗ cái link này ha bây giờ mình muốn hiển thị một cái hình khác á, thì mình à, rồi mình để đây đi ha mình sẽ mở Photoshop lên mình thiết kế một cái hình khác để mình thay thế vô đó thì ở đây mọi người để chú ý à, kích thước của cái ảnh này là 600 x 315 pixel nha thì à, mình sẽ mở Photoshop lên rồi mình tạo một cái cái cái à, hình mới mình để kích thước giống như vậy luôn 600 mà nhân cho 315 315 à, độ phân giải là 72 nha rồi ok mấy cái thông số còn lại mình để mặc định mình không cần đặt tên gì luôn nha mình làm nhanh thôi rồi bây giờ mình sẽ mình sẽ thiết kế mình ghi chữ gì đó lên trên cái hình này tùy ý mình nha à, bây giờ là mình sẽ mở cái thư mục của mình lên mình sẽ tìm tới cái logo của mình đây mình sẽ lấy cái logo ok nha rồi mình để cái logo của mình ở đây ok enter rồi cái hình này nó có logo như vậy rồi thì à, mình muốn thay đổi cái màu nền nữa ở ờ, cái bước mà thiết kế hình này á thì các bạn à, nếu mà không không muốn xem á, thì có thể bỏ qua cái đoạn này nha tại vì uh, mình tiện thể thì mình chia sẻ cái phần thiết kế hình luôn ở đây mình sẽ giảm mình sẽ thay cái màu khác đi cho cái logo của mình nổi màu vàng thì mình nên để lên để ờ, màu xanh đậm. ok rồi mình để cho cái logo này chính giữa thì cái này mình ờ, cái lót mình mình mới làm mình cái logo này mình cũng làm tạm thời thôi rồi mình ờ, gõ cái tên trang web của mình lên đây lâu rồi lúc trước mình cũng tự uh, tìm hiểu mình cũng tự mò cái uh, cách thiết kế web rồi lâu rồi mình không làm bây giờ mình làm lại thì nó cũng có nhiều cái thay đổi quá với lại bây giờ mình làm trên cái nền tảng Flipboard à, nó khác với cái nền tảng hồi xưa mình xài của WordPress ok bây giờ mình tạo mình thiết kế tạm cái này đi rồi mình sẽ lưu lại mai mốt mình có thời gian thì mình sẽ mình sẽ làm lại cho nó đẹp hơn uh, làm mình làm trên web thì mình phải để ờ, cái dung lượng cái tấm hình của mình dưới 100 KB cho nó nhẹ rồi như vậy là mình đã thiết kế xong nhanh gọn một cái hình đơn giản rồi bây giờ làm sao để lấy được cái link giống như vậy yeah. Dạ. ok bây giờ mình sẽ vào trong cái phần đăng bài copy cái này rồi mình sẽ à, đăng một cái bài đăng mới nè ở trong đây mình có cái phần chèn hình ảnh mình chỉnh lại chế độ xem thư đi đó. mình à, tải cái ảnh lên đây mình tải cái ảnh này lên ok như vậy là mình đã có thể lấy được cái link của cái hình này rồi nha đây mình xuống à, sao chép địa chỉ hình ảnh nè đó rồi cái bài đăng này mình à, sẽ thoát ra luôn mình để nó ở chế độ là bài đăng nháp thôi cũng được mình không cần phải đăng nó công khai đâu đó mình dán vô thử cái trình duyệt à, cái tab mới thử xem nó có hiện lên không đây nó sẽ hiện lên cái hình đây rồi thì uh, bây giờ mình sẽ trở lại cái cái phần HTML này đó mình sẽ thay vô chỗ cái link này nha Ctrl V đó mình dán cái link hình thumbnail của mình vô đây rồi mình sale lại nó đang xử lý mình chờ một tí xíu nó xử lý nó cập nhật thành công rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái trang web của mình mình refresh nó lại F5 nó lại cả nha rồi mình copy cái link rồi mình sẽ vô Facebook rồi mình dán trở lại thử xem nó nó có hiển thị à, ra cái hình khác hay không nó còn cái hình cũ hay không nha đấy bây giờ mình chờ nó load à, tại vì cái uh, tab Facebook này mình mới mở lên nó lót hơi lâu đó thì bây giờ là cái uh, cái cái cái cái log của mình á nó đã hiện theo cái hình đúng theo ý mình muốn rồi nè các bạn ok nha như vậy là xem như là thành công rồi nha các bạn